chào quý vị theo như lời hứa thì à, quỳnh sẽ chia sẻ vì nghe vào chín giờ tối hàng đêm hôm nay mình à, sẽ hát một bài đó là bài à, chuyện của tình xưa kính mời quý vị cùng lắng nghe hôm nay tôi trở về thăm trường cô nhiều nét đôi thái tương mãi yêu mơ bên những hàng giờ tìm những bạn xưa may ra có còn đôi đứa bâng quanh đời chờ người sao chẳng đến hôi là hôi hoa chỉ thấy im đêm cây dương đầu trường con khắc han tên và lao của phàn dặn kinh tiên Việt Sơn cố nhân đi bao giờ mới về hôm nay chờ lại nhiều khuôn mặt mới hay đó chương đây bạn cũ đâu rồi bao nhiêu kỷ niệm qua bướm ngày xưa vang trong nỗi niềm nhung nhớ có ai đi thương về trường xưa một thời học xin rất là vui tươi nhưng bây giờ đã xa rồi các bạn ơi nghe bài này thật là nhớ về tuổi học trò bạn cũ xa rồi có người về đất phương xa năm ba đứa bạc phương trời này thành chớ đo quanh năm tới về ơi hát gì nhiều nhạc lắm lấy bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày xưa vang trong nỗi niềm thương nhớ có ai đi tuôn về trường xưa bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày xưa vang trong nỗi niềm nhung nhớ có ai đi tuôn về trường xưa cảm ơn vì đã xem video và nhớ đăng ký kênh và chia sẻ nhiều xem à, kênh của mình sáng từ lúc 9 giờ tối cảm ơn các bạn nhiều